Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021, tức ngày 20 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Kỷ Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Kỷ Dậu hôm nay là Tân Mão, Ất Mão. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. Một, Tử vi tuổi Tý. Trong ngày hôm nay, người tuổi Tý gặp được thiên tài, song lại bị cục diện tương phá cản trở do đó mặc dù tài lộc vượng nhưng tình duyên lại chắc trở, không được thuận lợi suôn sẻ như ý muốn, người ấy có thể sẽ hiểu lầm bạn vì những tin đồn vô căn cứ. Lòng tin giữa hai người chưa đủ lớn nên dễ dàng dao động bởi những lời nói vô thưởng vô phạt ngoài kia, tình cảm cũng vì thế mà trở nên dạn nứt. Song nếu bạn tập trung được tinh thần vào chuyện kiếm tiền, thì sẽ giải quyết được khá nhiều vấn đề khi mà ngày tay trái sẽ giúp cho người tuổi Tý có được nguồn thu nhập tương đối lý tưởng. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tị. 2. Tử vi tuổi Sửu, Sử dậu bán hợp, người tuổi Sửu hôm nay nên biết tận dụng thời cơ để có thể tạo dựng được cho mình nền tảng tình cảm vững vàng. Người ấy thực sự đã dao động trước sự chân thành của bạn, chỉ thiếu một bước cuối cùng thôi. Tỷ kiến xuất hiện trong vận trình ngày hôm nay chưa chắc đã là dấu hiệu tốt đối với con đường tài lộc của người tuổi Sửu. Bản mệnh dễ bị tự tin quá mức, trở thành tự cao, mất cảnh giác mà không nhìn thấy cạm bẫy trước mắt. Tiền bạc vốn chẳng dễ kiếm, càng đừng nói đến việc dựa vào vận may để kiếm tiền, cái gì cũng cần phải bỏ công bỏ sức mới có được, hãy lắng nghe lời khuyên của người đi trước, bạn sẽ học được nhiều điều mà không mất tiền vô ích. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần đang được chính quan trợ mệnh nên con đường phía trước thanh thang rộng mở. Con giáp này chỉ cần phát huy hết sức mình, không để hoàn cảnh khó khăn trước mắt khiến mình e ngại, Người tuổi dần biết đây là khoảng thời gian nhiều thử thách với bản thân mình, bạn quyết tâm tự lực cánh sinh để vượt qua thử thách, đạt được nhiều thành tích mà cấp trên cũng phải công nhận. Mộc khí vượng cho thấy vấn đề sức khỏe của con giáp này đang có nhiều vấn đề cần phải chú ý, nhất là những người có tiền sử bệnh gan. Người tuổi dần nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng tham công thức việc quá mức mà hại cho sức khỏe. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Người tuổi mão gặp phải cục diện tương xung, những vấn đề về tình cảm thực sự khiến cho bạn cảm thấy đau đầu. Tình yêu chẳng phải cứ muốn đến là đến, cần có duyên phận. Người tuổi mão dễ cảm thấy mất kiên nhẫn với những cuộc hò hẹn mai mối, bạn không thấy có hứng thú gì khi làm quen với người mình chưa từng quen biết trước đó mà chỉ nghe qua lời giới thiệu của bạn bè, người thân, thiên quan có thể sẽ ngang trở bước tiến của bản mệnh trên con đường sự nghiệp khi mà kẻ tiểu nhân hết lần này tới lần khác bày mưu tính kế, khiến cho công sức của bạn bỏ ra chẳng được công nhận giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Hợi, Mùi. năm Tử vi tuổi Thìn. Tuổi Thìn đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời mình khi mà tình yêu gõ cửa trái tim, mang đến cho bạn niềm hạnh phúc lứa đôi. Con giáp này không quá quan tâm đến những vấn đề về vật chất trong chuyện tình cảm. Thìn rộng nhị hợp, người ấy thực sự là một nửa bạn đang còn thiếu, người tuổi thìn thấy an toàn, vững tâm khi ở bên đối phương, dù không cần nói gì nhiều nhưng cả hai đều hiểu được những điều đối phương muốn nói. Kiếp tài xuất hiện sẽ giáng xuống đòn đau cho người tuổi thìn khi chủ quan không kiểm chứng kỹ thông tin, khiến cho tiền bạc trong tay cứ thế tan biến trong chớp mắt. Bản mệnh nên lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tuất, Thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ có phần bối rối khi nhận được lời tỏ tình từ người mình thầm thương. Niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ này khiến bạn không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào mới phải, Quý nhân tam hợp dẫn lối, người tuổi thìn có thể tìm cách hiệu quả để tháo gỡ những mâu thuẫn còn tồn động trong gia đình. Bạn dần bỏ qua những mối hiềm khích riêng để giữ tình cảm cho nhau. Chính ấn nhập cục, đường công danh sự nghiệp của tuổi tỵ đang có những bước khởi sắc. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và ưu ái treo cho thêm nhiều trọng trách mới, giúp bạn có thêm không gian phát triển. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, sửu, dậu. 7. Tử vi tuổi ngọ, thiên ấn che chở, tuổi ngọ thứ bảy này có thể đạt được nhiều thành công trong việc xử lý các vấn đề còn tồn động. Bạn có hướng đi hoàn toàn khác biệt và mới mẻ, không đi theo đường mòn lối cũ nữa. Có điều, dù sáng ý trong công việc, nhưng con giáp này lại chẳng hề tìm được sự tinh tế trong chuyện tình cảm khi mà bản mệnh vẫn dễ khiến cho người ấy tổn thương vì không được thấu hiểu. Trong ngày thứ bảy cuối tuần này người tuổi ngọ nên dành thêm thời gian tâm sự, chia sẻ với mọi người trong gia đình, đồng thời quan tâm hơn đến người mình yêu bạn có thể đang bỏ bê người ấy một mình với nỗi cô đơn đó. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tuất, mão. 8. Tử vi tuổi mùi. Tuổi mùi gặp tỷ kiên, tạo thêm động lực cho bạn tiến bước. Con giáp này tự tin hơn vào năng lực của mình và không để lỡ bất cứ thời cơ nào để thể hiện năng lực của bản thân. Chủ động và sáng tạo, người tuổi mùi thoát ra khỏi lớp vỏ bọc nhút nhát rụt rè trước đó, khiến cho tất cả mọi người đều phải trầm trồ ngạc nhiên, cấp trên cũng phải công nhận năng lực thực sự của bạn. Thổ sinh xuất cho kim báo hiệu những mâu thuẫn, khúc mắc trong chuyện tình cảm gia đình. Đôi bên thiếu sự thông cảm, dễ bị những lời xúc xỉm bên ngoài làm cho nghi ngờ, mất đoàn kết. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ, mão. 9. Tử vi tuổi thân. Người tuổi thân không phải lo lắng nhiều về chuyện tình cảm, cục diện tương hội giúp sức quyến rũ của bạn tăng lên đáng kể, bản mệnh có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác phái, Thương quan nhập mệnh, công việc của người tuổi thân không tiến triển được nhiều do không thực sự tập trung, dễ mắc phải những sai sót không đáng có. Con giáp này hãy chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình ngay đi. Có lẽ sau một kỳ nghỉ dài thì bản mệnh đã để cho mình thả lỏng quá lâu, khiến cho sức chiến đấu sụt giảm đi rõ rệt. Nên hiểu bản thân mình đang đứng ở vị trí nào để tiếp tục cố gắng cho mục tiêu dài hơn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, dậu, 10. Tử vi tuổi dậu, Hôm nay dậu dậu tương hình, thứ bảy này của tuổi dậu không được yên bình khi mà những khúc mắc giữa bạn và người ấy mãi không được giải quyết. Cả hai cùng có chỗ khó của nhau, muốn dĩ hòa vi quý nhưng lại bằng mặt chẳng bằng lòng. Thực thần xuất hiện sẽ mang theo may mắn về đường tài lộc. Con giáp này nên chấp lấy thời cơ làm ăn buôn bán, không phải lúc nào thần tài cũng ở bên che chở đâu. Có khả năng kiếm tiền thì đừng để vụt mất. Người tuổi dậu cũng cần cân đối thời gian để nghỉ ngơi, có thế mới có đủ sức khỏe để làm việc, Chớ ham công tiếc việc để mình mệt mỏi, sau đó mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa. Phải biết tính toán lâu dài mới đi được đường xa. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất. Tuổi tuất chưa thực sự đạt hết lòng tin nơi người ấy. Chỉ cần có lời đồn thổi từ người ngoài là bạn có thể sẽ sinh lòng nghi ngờ với chính người mình yêu. Tuất dậu tương hại, sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng của bạn sẽ khiến cho đối phương cảm thấy tổn thương. Bạn hãy cân nhắc lại nhé, biết đâu bạn lại đang phạm sai lầm. Chứ nên chỉ tin lời người ngoài mà không nghe người bên cạnh mình giải thích. Kiếp tai còn là dấu hiệu cho thấy tiền bạc đang bay biến khỏi túi tiền của người tuổi tuất trong ngày hôm nay. Con giáp này không kiểm soát được tiền bạc chi tiêu nên có khi phung phí không cần thiết. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, ngọ, dần. 12. Tử vi tuổi hợi. Chính quan tương trợ, nhờ vậy mà bước đường thăng tiến phía trước có vẻ hanh thông thuận lợi hơn, cấp trên tin tưởng giao thêm nhiều trọng trách, nếu biết cách thể hiện, phát huy năng lực thì dễ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Kim dưỡng thủy, càng ngày tình cảm giữa bạn và người ấy lại càng trở nên khăng khít hơn. Những khó khăn trở ngại trước đó giúp hai bạn nhìn rõ tình cảm của mình, cũng hiểu được tâm ý của đối phương. Nếu cảm thấy tình cảm đã chín mùi thì hãy để mối quan hệ được nâng cấp lên. Bạn sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, hãy sống hết mình với tình yêu. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ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 Thank you.